Chào mừng tất cả quý vị các bạn với cái video của điện máy cường lên thì uh, hôm nay có đi bàn giao cái máy uh, đất trâu vàng chạy dầu màu mới 2021 Vâng vâng Đây thì bác lấy theo bộ file cài với là bám cái cân của cân lọc cái cân sổ đây máy thương hiệu trâu vàng này. có logo trâu vàng ngay đầu máy này màu mới thì là hai màu màu trắng và có một đường chỉ đỏ ngay đầu máy đây này. thông số của máy này máy làm đất đa năng à, chạy dầu này động cơ in 173 này 1 0,4 kW là 5,5 ngựa này tốc độ vòng quay là 3.000 3.000 à, vòng trên phút chiều rộng sới là 1 mét độ sâu sới là 100 à, mm nhựa lớn hơn 100 mm đấy mình có thể sới sâu hơn khoảng 3 40 phân cũng được cái đấy tùy theo à, mình sử dụng trọng lượng 88 kg sản xuất năm 2021 được bác ạ ở đây là đâu anh cầm nhỉ Trung, à, thường tín thường tín ra một bác ở thường tín hà nội dạ, đây, cực kỳ rộng luôn Đấy. Máy thiết kế hai số tiến một số lùi Một số ờ, tiến chậm một số tiến nhanh không nổ máy đi vào luôn đây mình ga lên một chút <coughs> từ từ từ từ

bên 끝에 đèn đồ đi lên sắp tới sới lên luôn này ờ nó thử nhưng mà để rồi cái này nó coi gì giống giống gì đây là cái bưởi bưởi mạ để ra như nó lên nó để ra mắt à. còn mình sới sới bên này đâu đây mình lên đây tiến hành thay bộ sới vào làm cái quả sẽ kéo được đấy ừ, vâng sẽ kéo được anh năm tạ bảy tạ Yêu khai qua đây bao giờ lắp vào cái này. Anh mới thử đi. Đó làm thử luôn rồi thôi nó gửi đó Đấy là thế đấy đi qua đấy Ừ, vâng, không thể ừ, Xít được mà Thằng nào thì chỉ mất tiền Nhưng mà cái này Đấy anh Nào thì Đấy là đi qua cái này lúc nào anh lắp là anh để lắp ờ, cái ờ, răng sới của nó nó hướng ra trước anh nhé dạ. có phần sắp sắp này nó hướng ra trước ngang tên ạ đơn giản đơn giản thảo lấp dễ chốt đúng không chốt ngang một thì chốt à đó chốt ngang là được đây anh anh ấn anh ấn cái phần bên này xuống được ấn xuống Đấy, mình hướng cái phần sắc về phía trước mình biết đâu được mình lên là auto bi mình <laughs> kiểm tra xem vâng. mình biết được chứ rồi anh thả xuống đi trên youtube cũng toàn uh, em đi giao cả mà dạ vâng. đi giao máy thì em quay trực tiếp lên thôi đấy anh ạ đây em hướng dẫn anh ờ, dùng luôn này dạ vâng. lúc nãy anh muốn nổ là anh cho về số không trước này này rồi, dạ vâng, đấy nhích ga lên đấy có cái le gió đỏ đỏ này, này. à, có cái le đỏ đỏ này anh đè xuống này thì trước khi giặt thì anh ờ, kéo mấy cái lên rồi nó lên trước này